nó chỉ là cái để chúng ta tạo ra những cái blog hoặc là tạo ra một số những cái web cơ bản đơn giản thôi ờ, các bạn thấy là những cái hệ thống web lớn những trang web lớn chẳng ai người ta dùng WordPress cả rất là ít à, may ra bây giờ người ta đang dùng như là Magento hoặc là à, dùng một số những cái thằng như là e-commerce của PT thì may ra còn dùng link web để em rảnh code là sao à, cái trang này thôi trang bút này thôi đấy nó rất là đơn giản đây em có thể vào trang này em có thể tham khảo này em search đây là một số những cái giao diện mẫu của, của bút này mà mình nên có giao diện dạng thế nào ạ à, hiện tại vì giao diện thì thì người ta ưa chuộng theo kiểu đó là response ship đó là chúng ta cốt uh, ờ, một lần là chạy trên đa nền tảng các nhiều các thiết bị khác nhau Đấy, về về về cái cái xu thế bây giờ là như vậy response ship response ship có nghĩa là chúng ta cốt uh, ờ, giao diện có thể chạy được trên mobile này trên laptop hoặc bất kỳ một cái một cái thiết bị nào đấy mà chúng ta chỉ cần cốt một lần thôi đấy, đấy là cái xu thế bây giờ khi mà chúng ta làm việc frontend giao diện được chưa các bạn còn có hỏi gì nữa không ok thế bây giờ ok được chưa nào tiếp theo nào, bên phía anh trả lời với anh để qua xem này đó còn như thế này à, ok một số những cái về về về cái cái, cái gọi là cái level ấy. website khác web app như thế nào à, ở đây mình mình mình mình dùng cái từ website thì nó chưa đúng mình, gọi là web app và gọi là web view đúng hơn website đó là thuật ngữ nói chung rồi web app và web view, web app có nghĩa là ờ, là, là là những cái web mà có cái chức năng tương tác với người dùng ấy đúng không ví dụ là như thế này là những cái web mà người dùng vào thì có mỗi view đọc phát ra mà không hề có những cái chức năng không hề có những cái tương tác nào đấy còn đối với cái web app ví dụ là người dùng vào có thể là đăng nhập này đăng ký này thêm sửa xóa thay đổi có thể người ta có thể làm bất kỳ cái chức năng gì đó người ta gọi là web app web view là hầu như là người dùng chỉ có view xem đọc thông tin là nhiều thôi không không có tính tương tác không có tính ờ, hỗ trợ người dùng report sheet anh có nói rồi là mình có thể là hỗ trợ cái cái, web của mình chạy trên các thiết bị khác nhau có nghĩa là em biết một cái giao diện web đúng không em có thể chạy trên mobile này chạy trên ờ, tablet hoặc chạy trên desktop hoặc là chạy trên bất kỳ các thiết bị nào và chúng ta chỉ cần cốt một lần giao diện nó vẫn đảm bảo và à, vẫn, vẫn có thể là đáp ứng được yêu cầu người dùng đấy, đấy gọi là cái responsive Ờ, responsive code theo độ phân giải đúng không ạ ờ, cái tất nhiên là cái này là đương nhiên rồi responsive nó ăn theo cái thiết bị ờ, hiển thị mà nên nó sẽ đôi khi nó sẽ ăn theo cái độ độ, độ phân giải của, của của màn hình cái này nó phụ thuộc vào kỹ năng của từng người code thôi ví dụ là chúng ta sử dụng cái đơn vị là pixel chẳng hạn thì chắc chắn là nó sẽ ăn theo cái, cái độ phân giải của màn hình rồi còn nếu như chúng ta sử dụng đơn vị là theo đơn vị của phông chữ thì nó lại khác bạn nhé ví dụ là chúng ta sử dụng cái đơn vị như là đơn vị về em rm hoặc là các đơn vị phần trăm hoặc là các đơn vị khác mà nó không phụ thuộc vào vào, vào thiết bị màn hình thì nó lại khác còn nếu như chúng ta sử dụng cái đơn vị như là về pixel chẳng hạn thì nó chắc chắn là nó sẽ phụ thuộc vào cái độ phân giải của thiết bị rồi thì chúng ta phải phải phải tùy chỉnh được là thiết bị này là nó sẽ có à, cái độ phân giải là cái tầm hoạt động width hay là à, hay là min width hay là hay hay là min hay thì bao nhiêu gì đấy ok các bạn còn câu hỏi gì nữa về phone end không để các bạn hiểu thôi ai, có ai có đặt câu hỏi gì không ạ cho câu hỏi nhá ví dụ bây giờ các bạn hỏi về các kiến thức đi bây giờ em muốn học thì như thế nào hay là uh, làm thế nào đó để em có thể là xử lý được đấy có ai đặt câu hỏi gì nữa không nếu không thì tất cả các bạn có hai là mình sẽ chuyển sang cái vấn vấn đề khác ok đấy ok rồi à, rồi bây giờ thì à, các bạn biết rồi ấy bây giờ để làm được một cái giao diện web ấy, thì nó đòi hỏi chúng ta phải biết html biết css e chứ đúng không nào đấy. thì chúng ta mới có thể làm được đúng không các bạn có các bạn có hiểu có hiểu ý nói không ạ thì ở đây nhanh nói hôm nay ở đây là anh anh hỏi lại một lần nữa là ở đây chưa có bạn nào đã từng biết gì một chút nào về HTML không? Các bạn gõ lại cho nhỉ. Nếu bạn nào chưa biết bạn gõ một nhé. Chưa biết một tí nào về HTML không? Ai nữa không ạ? Có một đi, có một cho anh hiểu chưa biết gì về HTML bạn có một nào. Gì nữa không? Có ai nữa không ạ? Còn ai nữa không ạ? Chưa biết gì về HTML ấy. Còn ai nữa không? Có mạnh dạn trả lời đó. ok đúng không đấy thì chúng ta có thể là tìm hiểu tài liệu đây đúng không nó, nó rất nó rất là đơn giản thôi đây có là HTML này trên trang VK School có tài liệu rất là nhiều đây đấy các bạn có là tìm hiểu đây bạn nhé đây rất là nhiều luôn này đấy kiến thức về HTML các bạn này đấy, quan trọng là chúng ta cũng phải đọc tài liệu và không hiểu thì anh có thể là giải thích được nữa đúng không nào ok bây giờ các bạn có muốn ờ, bây giờ chúng ta cốt ờ, một vài những cái kỹ thuật những cái uh, kiến thức cơ bản HTML không? thế là bây giờ chúng ta muốn uh, sử dụng uh, ờ, bootstrap dựng nhanh một cái giao diện cơ bản các bạn muốn uh, bây giờ các bạn muốn sẵn ăn có nghĩa chúng ta có hết mọi thứ rồi chúng ta có thể dựng ngay một cái giao diện cơ bản hay là bây giờ chúng ta muốn đi từ những cái bước đi đầu tiên là cốt những dòng html cơ bản đầu tiên Đấy, các bạn muốn nó như thế nào ví dụ nhá chúng ta sẽ có hai option một đó là chúng ta sẽ có cái option đó là à, dựng nhanh một cái giao diện web nào đấy khi mà dựng nhanh chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng các công cụ hỗ trợ rồi chúng ta không cần phải cốt à, từ đầu abc từ đầu nữa à, đây là cái offer thứ nhất nhé offer thứ hai đó là chúng ta sẽ à, bắt đầu là tự học những cái kiến thức cơ bản từ HTML là gì, CSS, CSS là gì. Có thể là chúng ta chưa có một sản phẩm hoàn thiện nhưng đổi lại là các bạn sẽ biết kiến thức cơ bản, các bạn sẽ biết được những cái kiến thức mà chúng ta muốn nắm. Đấy. Nhưng bây giờ các bạn uh, gõ một là chúng ta sẽ dùng uh, các công cụ để dựng nhanh một cái giao diện mẫu có sẵn này. Hai là các bạn gõ hai là chúng ta sẽ tự học những cái kiến thức cơ bản từ đầu này. Ồ, như thế này đã thấy là hai nhiều hơn đúng không? Một ít hơn ok. Ừ. tại vì là ở đây nếu như mà đáp ứng cái vấn đề một ấy thì bạn biết rồi đó là những cái người mà muốn tìm hiểu về phần 1 thì chắc chắn là họ đã biết về HTML rồi và CSS cơ bản rồi đấy còn nếu như mà các bạn nào mà chưa từng biết về HTML và CSS cơ bản ấy mà theo cái cái option một anh nói mà chúng ta dựng nhanh một cái giao diện theo các công cụ hỗ trợ thì hầu như là các bạn sẽ không hiểu các bạn có, có, có đúng không ví dụ bây giờ à, chúng ta sẽ dựng nhanh một cái giao diện nó chẳng hạn dựng nhanh một giao diện như thế này chẳng hạn chúng ta có thể dùng bootstrap nó không cần phải code CSS quá nhiều chẳng hạn hay là chúng ta không cần phải tìm hiểu HTML quá nhiều chẳng hạn thì đòi hỏi các bạn phải biết HTML CSS rồi nếu như mà chúng ta muốn ờ, muốn muốn tự tìm hiểu từ basic trở lên ấy thì chúng ta phải à, đi tìm hiểu khá nhiều thứ được chưa thì ở đây anh thấy thống kê anh thấy là các bạn hai nhiều hơn như vậy là chứng tỏ là nó phải chiếm đến tận là 55 phần trăm ấy 55 phần trăm là các bạn hai nhiều hơn Đấy, nên là ở đây là nếu như mà anh dùng bút bootstrap ngay mà chúng hay là chúng ta dùng các công cụ dựng nhanh ngay mà tăng giao diện thì nó khá là à, như kiểu là đi từ trên ngọn cây xuống ấy. đôi khi một số bạn sẽ không hiểu được ngay ấy. được chưa Đấy. ok như vậy ở đây thì anh sẽ hướng dẫn ờ, cách để chúng ta học ờ, HTML nó sẽ nó sẽ nhanh nhất có thể nhé nghĩa là nghĩ là trong tầm khoảng một tiếng hoặc hai tiếng là các bạn sẽ nắm cơ bản hay là các bạn có thể hiểu cơ bản HTML nó là cái gì các bạn có đồng ý không các bạn đồng ý các bạn uh, gõ ba nào có nghĩa bây giờ chúng ta sẽ theo cái cái, cái level của của của các bạn kia nhé chúng ta sẽ đi tìm hiểu HTML để các bạn khác các bạn hiểu nếu anh nghĩ các bạn khác biết rồi anh nghĩ đôi khi có những chỗ anh nghĩ các bạn chưa chưa, chưa nắm được đâu ok nên là chúng ta sẽ đi tìm hiểu HTML cơ bản vậy sẽ hướng dẫn các cách để chúng ta tìm hiểu HTML nó như thế nào nhé à, ví dụ anh có thể gửi các bạn luôn là một cái một cái đây một cái cơ bản của HTML nó như này nhé. đấy các bạn có thể là à, lấy lấy cái slide đó về các bạn mở trên máy tính các bạn xem ấy anh ghi thử bài giảng nó không không phải là cao tác thì đâu các bạn có thể mở cho các bạn xem đấy HTML có, có nghĩa là anh nghĩ là trong một vài thời gian có nghĩa là tầm một tiếng các bạn có thể là nắm và hiểu HTML nó làm cái gì đấy còn về CSS nó sẽ khó hơn thì có thể là buổi sau nữa tìm hiểu về CSS đấy, sau đó thì chúng ta có thể làm một số những cái ứng dụng cơ bản để cho các bạn hiểu về HTML về CSS tại vì nếu như mà các bạn không biết là HTML mà CSS và JavaScript ấy, thì không thể nào chúng ta có thể là đi đi sâu sang được React.js hoặc Angular và Vue.js được đấy. ok nào à, bây giờ thì tất cả chúng ta sẽ không không lý thuyết nhiều nữa đúng không chúng ta sẽ bắt tay vào thực hành và code những cái à, dòng code cơ bản đầu tiên chẳng hạn à, thì tất cả các bạn đã cài cái tool code à, ví, dụ, à, ví dụ là Visual Studio Code chưa trên lên máy chưa bạn à, gõ một cho anh xem các bạn đã cài tool code này chưa à, sau này test cũng được bất kỳ một tool code nào nếu em thành thạo tool code nào cũng được nhé ở đây anh khuyến cáo chúng ta nên dùng cái thằng này để sau này nó sẽ tiện cho cái việc mà nếu như chúng ta code uh, React.js hoặc là Vue, Angular.js thậm chí code backend code được hết à, nó tiện hơn và nó có hàng free nữa mà em dùng ở đây nhá anh không bắt buộc là chúng ta phải sử dụng cái thằng này mà anh khuyến khích thôi là chúng ta nên dùng cái thằng này tại vì nó là một cái những cái ờ, editor rất là hay ok thế nào à, rồi ở đây thì anh sẽ cài đây tất cả các bạn khởi động ứng dụng code lên nhé à, ờ, các bạn khởi khởi động ứng dụng code lên được chưa ok anh sẽ chuyển sang cái màu này cho màu trắng nó dễ nhìn nhé đấy các bạn không các bạn không cần làm theo này anh sẽ đáp lại một tí thôi được chưa đó, để màu đen dễ nhìn hơn này ok là để màu đen được chưa đấy À, ok, à, bây giờ nhá, anh sẽ hướng dẫn là cách để chúng ta tổ chức được một một cái project để chúng ta post uh, frontend ấy. Ở đây là chúng ta post web tính giao diện web tính cơ bản nhá. Để chúng ta sẽ làm trong uh, anh như sau này. Đơn giản thôi, chúng ta sẽ đi vào thực hành nhá. Lý thuyết là hơi nhiều các bạn sẽ hơi trái. Này, cắt nó đi. Ok, đây anh ở ngoài màn hình desktop này đúng không nào? Thì các bạn sẽ tạo cho anh một cái folder nhé đặt là folder nhé nó dễ nhìn. Các đặt ở đâu thì đặt nhé anh đặt ở desktop thì bạn sẽ nhìn thôi được chưa anh đặt tên nó là font hạn nhé basic hạn này cơ bản này Đấy, anh đặt một cái folder là font như này được chưa là các bạn xong các bạn có một cho anh là các bạn đã tạo được cái folder chưa xong thì các bạn có một nhá trên này ok rồi rồi ok các bạn đặt ở đâu thì đặt nhé các bạn đặt ổ c ổ e các bạn đặt chỗ nào các bạn cảm thấy dễ, dễ nhớ nhất là, là được nhé anh đặt ở desktop để, để cho các bạn dễ theo, theo dõi thôi Đấy. rồi bây giờ anh sẽ mở cái tool code của chúng ta lên đây ok chúng ta sẽ đi vào cái phần file các bạn có nhìn cái từ add photo to workspace không có một anh nào nếu bắt thấy cái từ này có thấy không ạ có thấy không bạn nào thấy một bạn nào thấy cái từ này thì bạn có một anh nào không thấy thì có hai nào có thấy từ add photo to workspace không ok tất cả thấy đúng không ok rồi ok rồi đó, đó các bạn bấm vào này bấm vào này đó, được chưa nó sẽ bật ra cái nơi mà để chúng ta import hay là chúng ta sẽ sẽ sẽ, sẽ include cái project mà chúng ta vừa tạo vào ấy đây anh, anh đặt vào desktop của anh đúng không đây chính là thằng này đây đúng không đây ok anh ấn add này đấy như vậy là cái project nó đã chui vào đây rồi nhìn thấy chưa đấy có nghĩa là để tí nữa chúng ta cốt ở đây là chứng tỏ là chúng ta đã cốt cái project bên ngoài đấy. các bạn làm thấy chưa các bạn có một nếu các bạn đã import được vào cho anh à được chưa các bạn ờ, các bạn chịu khó gõ một để anh biết để các bạn tương tác ấy. nó chỉ là một thao tác rất là nhanh nhưng các bạn gõ nhanh nhanh để cho anh biết là các bạn thao tác là hết rồi ấy. để chưa không đôi lúc mà anh cứ nói một mình không hiểu các bạn đã làm thấy chưa ấy. Ờ, ok nhá à, rồi bây giờ à, khi mà chúng ta đã xong thì chúng ta sẽ, sẽ để để cho cái việc mà cốt ấy, nó tiện nó nhanh ấy đúng không nào thực ra thì anh không khuyến khích đâu à, nhưng mà à, nhưng mà thôi nó là những cái buổi cơ bản như là những cái buổi để chúng ta tiếp cận nó nhanh hơn ấy thì anh sẽ hướng dẫn luôn là chúng ta xài những cái những cái extension đúng không chúng ta sử dụng những cái extension ấy để chúng ta à, sử dụng trên cái tool này này để chúng ta cốt cho nó nhanh đấy à, các bạn có nhìn thấy cái biểu tượng này không nào? biểu tượng cái nào đây bấm vào đây đấy thì chúng ta sẽ cài một số những cái extension lên cái tool này nhá đầu tiên là các bạn sẽ đó là các bạn gõ từ html này đấy được chưa HTML này đó thì các bạn sẽ cài cho anh hai cái thằng này đây đầu tiên đó là HTML CSS support này HTML speednet này đấy được chưa nào và HTML Boolean template này, này đây ba thằng này nhá đây HTML thằng thứ nhất này này thằng thứ hai này này và cái thằng thứ ba này đây này cái mà anh đang chỉ chuỗi đấy được chưa nào ok live server thì nó mà sẽ cài sau được chưa nào cứ cài mấy cái này trước anh đã à, các bạn cài ba thằng này đây thằng đầu tiên này nó 5,9 triệu liệu download này 5,2 lượt triệu download này đó đây thằng này một triệu lượt download này được chưa nào đấy cài bang đấy là tức là các bạn cài xong gõ một cho anh nào được chưa ok xong rồi đúng không ok lại cài bang đấy vào nhá tiếp theo mình sẽ cài đến cho anh đó là cái thằng CSS anh sẽ xem cài thằng gì nhá đấy ok CSS thì các bạn cài cho anh à, cái thằng này vừa cài đúng không nào bạn cài thằng CSS pick này là Intel CSS for class lên này đấy các bạn cài hai thằng này, này. gõ từ CSS và cài hai thằng này vào cho anh này để sau này tụi nó cốt CSS cho nó nhanh Đấy, cái hai thằng này vào đây, cái thằng anh vừa chỉ đây này, đây. Thằng 1,8 triệu download, 3,3 triệu lượt download này. Hai thằng này này. Ok, các bạn xong các bạn có một cho anh nào. Các bạn cài xong hai này có một cho anh để anh biết nào. Được hết chưa? Ok đúng không? Được chưa nào? Đấy. À, rồi tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ cài thêm một cái này nó khá là hay, đó là cài thằng này icon để chúng ta tạo cái icon nó đẹp. đây các bạn sẽ cài cho mình cái thằng này đây đó là thằng material icon thêm này icon phone và visual cone đây cái ba này đây đó, cài vào chúng ta tạo cái cái cái, cái hiệu ứng icon cho nó đẹp đấy các bạn à, cài cho anh ba thằng đó vào nhé ok các bạn cài xong chưa bạn có một cho anh nào ok xong hết chưa ok rồi đúng không rồi ok dạ. rồi bây giờ mình sẽ đây mình sẽ bấm vào đây này bấm vào đây này đây bấm vào đây chỗ anh đang chỉ chuột này, này bấm vào đây quay về project này đấy được chưa ok ok rồi à, bây giờ nhá trong uh, thư mục con em sao lại chưa theo kịp đây anh làm lại đây có cái gì đâu ạ đầu tiên nhá nó là html này ờ, không theo kịp được sao nhỉ đây này cái thằng này cái thằng này đúng không đấy và cái thằng này đây em em cài khẩn trương đi đơn giản nó simple như thế này sao nó không theo kịp nhỉ đây thằng này này thằng này này thằng này này đang băng này này một hai ba đúng không nào bấm bấm bấm nó cài vào này đấy được chưa đấy được chưa các bạn anh kiểm tra lại đi anh vẫn có tiếng mà được chưa nào tiếp theo về CDS này đây em cài thằng này vào đây hai thằng này vào em kiểm tra lại máy của em đi anh vẫn có anh vẫn để tiếng mà được chưa các bạn khác ai không có tiếng không có một cho anh à ai không nghe thấy nói không nếu ai không nghe thấy có một nhá còn nếu không thì thôi các bạn vẫn nghe được thấy mà đúng không em kiểm tra lại nhá à, em kiểm tra lại máy em đi để chưa nào kiểm tra máy em nhé để chưa nào nào các bạn khác các bạn khác nghe thấy có một cho anh nào nếu bạn nào nghe thấy có một nào đấy, các bạn khác vẫn nghe thấy mà đó anh kiểm tra lại máy của em thôi tức là có thể là do headphone của em bị hỏng hay là do tín hiệu đường truyền yeah. Ờ. có thể là do tín hiệu đường truyền nó bị mất đấy ờ. được rồi em tắt tắt mic được chưa nào Đấy. ok chị đã xong rồi đúng không tiếp theo là tính icon này đây các bạn khác chưa cài được bạn cài vào cho anh nhá, đây được chưa nào ok nhá đây Đấy, anh hỏi là tất cả những cái extension vừa nãy là các bạn cài hết xong rồi đúng không gõ một cho anh nào nếu như bạn nào chưa gõ được chưa chưa xong thì báo anh nào tất cả những cái extension đã xong hết chưa gõ một cho anh nào để anh biết nào tất cả những cái extension anh vừa yêu cầu cài đã xong hết chưa đó chính là những cái sau này hỗ trợ các bạn cốt nó nhanh và tiện hơn đấy ok rồi nào bây giờ mình sẽ đi ra ngoài ứng dụng cốt của mình đây được chưa nào Đấy, ok nào trong folder bạn nhìn anh thao tác nhá đầu tiên anh sẽ new folder này chuột phải vào nó này new folder này anh đặt tên thư mục kia là css này đấy thư mục css nằm bên trong thư mục folder này nhá được chưa nào đấy tiếp theo nó sẽ new folder này được chưa đó là thư mục js này rồi anh sẽ giải thích nhá các bạn cứ tạo đi cho anh sẽ giải thích cái thư mục này nó, nó làm cái gì đấy tiếp theo này đấy ok tiếp theo nó sẽ tạo folder new folder đặt tên là image đi được chưa nào đấy được chưa ok rồi tiếp theo là anh sẽ tạo một cái thư mục anh đặt tên nó là media đi đó rồi bây giờ sẽ giải thích nhá ok các bạn đã xong với cái thư mục này chưa ok là đúng không đấy. À, thư mục CSS này sau này chúng ta chứa file CSS đúng không nào đấy thư mục image sau này chúng ta chứa hình ảnh này đấy. thư mục JS sau này chúng ta chứa file JavaScript này rồi được chưa đấy à, thư mục media sau này chúng ta chứa các file như là video âm nhạc hoặc là bất kỳ một số những cái file media nào đó được chưa nào anh họ đã tạo hết các thư mục này chưa các bạn có một anh nào có ai không tạo được không ai không tạo được các bạn bảo bảo anh nhá đấy chưa nào đấy nó có là cái cấu trúc và cách mà chúng ta tạo một cái project để chúng ta code frontend cơ bản đấy đấy chưa nào ok tên chỗ này đặt sai tên này, anh sẽ rename lại ok cái tí anh sẽ sửa xong sai tên sau ok sau đó anh sẽ tạo một file này đúng không anh sẽ tạo một file new file được chưa anh đặt tên nó là index.html index.html bạn nhá index.html đấy ok đó ok về cơ bản thì cái project mà chúng ta tổ chức thì nó sẽ như thế này khi mà chúng ta cốt một cái giao diện web tĩnh một cái frontend cơ bản đấy. chỉ có html css và js phần túy thôi nó chưa uh, làm việc nhiều những những cái kiến thức khác đấy. có nghĩa là cái mà anh đang muốn các bạn hướng tới chính là uh, cái vương nãy mà trong cái cái, cái, cái đường uh, ờ, roadmap anh vừa nói trong cái đường link vừa nãy à, rồi bây giờ tiếp theo nhá à, ok này à, bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái cái, cái slide này à, trước khi mà tìm hiểu HTML ấy, tại vì ở đây anh biết là có một số bạn là chưa chưa chưa nắm được về HTML nó là cái gì ấy đúng không thì chúng ta sẽ có một vài những cái kiến thức lý thuyết cơ bản để bạn hiểu HTML nó là cái gì được chưa nào thì HTML ấy nó chính là viết tắt của cụm từ đó là Hypertext Markup Language ấy. tạm dịch là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được chưa nào đó, tại vì đó, à, các bạn thấy là đây này các bạn để ý cho anh nhá đây này khi mà chúng ta chạy một cái trang web như thế này này đây bạn nhìn vào đây thì làm thế nào để trình duyệt nó hiểu là đây là một cái ảnh này đúng không đấy làm thế nào để trình duyệt nó hiểu là đây là một cái đoạn văn chẳng hạn này đây này đấy đúng không làm thế nào để trình duyệt nó hiểu là uh, đây cũng là một cái ảnh chẳng hạn này đấy đúng không thì tất cả chúng ta cần phải đánh dấu nó lại bằng các thẻ HTML thì người ta gọi là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản siêu văn bản có nghĩa là cái văn bản của chúng ta nó đặc biệt nó không phải là những cái văn bản thông thường mà chúng ta hay chạy trên Word hay Excel hay là PowerPoint gì đấy đúng chưa nào mà cái môi trường để chúng ta có thể là chạy được cái văn bản này nó bắt buộc phải sử dụng nó là browser để trình duyệt của chúng ta ấy. có nghĩa là cái môi trường để chúng ta thực thi cái văn bản này chính là cái browser để trình duyệt của các em ấy được chưa nào của các bạn ấy được chưa đấy và để trình duyệt nó hiểu được đây là cái gì tại sao lại hiển thị như vậy thì bắt buộc chúng ta phải đánh dấu nó lại để trình duyệt nó đọc hiểu và đánh dấu bằng cái gì đánh dấu bằng các thẻ HTML đấy, thì người ta gọi là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản đấy bạn lưu, lưu ý nhá ok các bạn có hiểu cái anh anh vừa giải thích đấy không các bạn có một nào nếu các bạn không hiểu thì anh sẽ nói lại nhé hay là các bạn không hiểu chỗ nào thì anh sẽ giải thích lại HTML nó là cái gì các bạn có hiểu nôm na đơn giản là như thế này đúng không các bạn đặt câu hỏi trong đầu ấy là tại sao cái này nó lại là cái ảnh này tại sao chỗ này nó lại là cái đoạn văn này tại sao chỗ kia nó lại là cái tiêu đề này có các bạn phải hiểu tại sao trình duyệt nó lại hiểu được nó hiển thị ra được đấy thì chúng ta phải có một cái cơ chế nào đó có một cái kỹ thuật nào đó để chúng ta báo cho trình duyệt kiểu nó là cái gì thì bắt buộc chúng ta phải đánh dấu cái chỗ đấy lại đánh dấu cái chỗ này là cái ảnh này đánh dấu cái chỗ này là đoạn văn này đánh dấu cái chỗ này là cái tiêu đề này. đánh dấu bằng cái gì đánh dấu bằng các thẻ html đấy, đúng không thì chúng ta gọi nó là hypertext markup language có nghĩa là cái ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được chưa đấy. Ờ, ok tiếp theo thì ai là người sáng lập ra hay là ai là người nghĩ ra cái HTML của chúng ta các bạn lưu ý nhá HTML người ta không không gọi là ngôn ngữ lập trình đâu các bạn nhá người ta gọi là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản thôi không ai người ta gọi HTML ngôn ngữ lập trình các bạn nhá đấy được chưa à, tiếp theo đó là HTML là do ông Tim Berners-Lee người ta sáng lập ra à, cũng là người khai sinh ra cái tiêu chuẩn cả World Wide Web chúng ta có nghĩa là cái cái cái, cái tổ chức kha, đề ra các tiêu chuẩn uh, trên môi trường internet để một cái website nó có thể thực thi và chạy được các bạn thấy là chúng ta chúng ta có HTTP đúng không? Đấy, uh, www HTTP là chính là cái từ World Wide Web. Chắc cái này các bạn biết rồi đúng không nào? Nghĩ là không không gì khó cái này cả. Ờ. Ok nhá, lại quan hiểu HTML nó là cái gì này. Uh, tiếp theo HTML nó sẽ được xử lý ra làm sao? Uh, các bạn lưu ý nhé, anh vừa nói rồi. HTML của chúng ta ấy nó là một cái tệp tài liệu văn bản được thế nào sẽ được trình duyệt đọc và dịch ra và hiển thị ra ngoài browser để cho người dùng xem à, như vậy thì là trình duyệt của chúng, của chúng ta sẽ đặt câu hỏi ngược lại làm thế nào để trình duyệt nó đọc nó, nó dịch hiểu được đúng không nào thì về cơ chế nó sẽ, sẽ sẽ xử lý như thế này này là trình duyệt browser của chúng ta ấy, nó sẽ đọc từ trên xuống dưới này đọc từ trái qua phải và đọc từ ngoài đi vào trong có nghĩa là thẻ HTML nào viết trước sẽ được đọc dịch trước thẻ HTML nào viết bên trái sẽ được đọc dịch trước thẻ HTML nào bên ngoài sẽ được đọc dịch trước các bạn phải nhớ cái nguyên tắc đấy để sau này khi mà chúng ta sắp xếp nó bố trí các thẻ HTML cho nó đúng thứ tự để trình duyệt đọc hiểu và giao diện của mình không bị lộn xộn có hiểu cái chữ anh nói không các bạn có một nào nếu hiểu bạn có một ạ có nghĩa là cái quy tắc để cái trình duyệt nó đọc hiểu và nó dịch được cái văn bản HTML của mình ấy là nó sẽ đọc từ trên xuống dưới này đọc từ trái qua phải và đọc từ ngoài đi vào trong các bạn để ý cái, cái đấy để chúng ta sắp xếp các mã HTML cho nó đúng thứ tự để đảm bảo giao diện của mình nó không bị lộn xộn nó không bị hiển thị sai đấy. Với lại lật ngược lại vấn đề vậy thì nó đọc dịch như thế nào thì đọc dịch như thế nào thì nó xử lý bằng công nghệ của từng cái nhà cung cấp các biết rồi đúng không HTML HTML của chúng ta ấy, nó chỉ là cái tiêu chuẩn đề ra để chúng ta hiển thị cái giao diện trên môi trường browser nhưng mà mỗi một cái browser thì nó lại do các nhà sản xuất khác nhau ví dụ là uh, Chrome thì nó của thằng Google đúng không uh, Firefox thì của Firefox rồi tên công ty chính là Firefox luôn này uh, ờ, Edge thì nó gọi là Microsoft đúng không uh, Safari là của uh, Apple đúng không Đấy, mà vân vân vân một vài những cái trình duyệt uh, khác nhưng mà nó không nổi tiếng lắm uh, thì chúng ta biết là mỗi một nhà sản xuất thì nó sẽ có những cái kỹ thuật sẽ có những cái công nghệ riêng để nó uh, đọc dịch xử lý cái văn bản HTML của mình đúng không thế đấy là cái, cái công nghệ của từng ờ, từng từng nhà sản xuất mình không can thiệp nhưng mà tiệu chung lại thì công nghệ gì thì công nghệ nó vẫn phải support và hỗ trợ cái văn bản html của mình à, ví dụ nếu mà chúng ta sử dụng các ờ, các các cái trình duyệt cổ ngày xưa ấy, bạn đã từng nghe về cái trình duyệt đó là internet explosion không chúng ta trình duyệt ie mà ngày xưa chúng ta xài WinXP ngày xưa rất là lâu rồi có thể bạn uh, không không nghe thấy mà các bạn cũng chưa từng dùng nó bao giờ chẳng hạn có ai đã từng nghe về, về internet explosion không ok các bạn một số bạn có thể biết đúng không ạ ok đấy ví dụ là những cái trình duyệt này IE 678 hoặc là những cái trình duyệt cũ ngày xưa ấy đấy thì cái công nghệ của nó khá là cổ ấy đúng không nó sẽ không support và hỗ trợ những cái uh, cú pháp HTML hiện đại bây giờ đâu ví dụ bây giờ chúng ta dùng HTML 5 ấy thì chắc chắn là những cái trình duyệt cũ ngày xưa nó sẽ không hỗ trợ và nó không support có nghĩa là nó sẽ không đọc dịch được và nó không hiểu đấy nên là cái việc mà chúng ta xử lý văn bản HTML ấy, thì cái việc đầu tiên là chúng ta phải để ý là cái công cụ là cái môi trường mà chúng ta xử lý hiển thị nó là các browser ấy, nó có hỗ trợ hay không ví dụ các trình duyệt mới như là Chrome này, Firefox này, hoặc là Safari hoặc là Edge của Microsoft bây giờ thì yên tâm những cái trình duyệt đấy thì nó đều cập nhật và support những cái phiên bản HTML rất là mới. Các bạn thấy các bạn hiểu không ạ? Đấy, các bạn lưu ý nhé. Có nghĩa là khi mà chúng ta uh, viết những dòng HTML ấy, thì chúng ta phải để ý là các dòng HTML này này sau này nó sẽ được xử lý trên môi trường như thế nào. Các bạn phải nắm được. Ví dụ khách hàng yêu cầu là chạy được trên cả IE đúng không nào? Thì nó nó sẽ rất là khó cho cho chúng ta. Chúng ta phải mất uh, công để chúng ta à, gọi là gì nhỉ à, customize riêng cho cái trình duyệt đấy ra chẳng hạn thì sẽ mất thời gian là mất nhân lực thì đôi khi là hoặc là chúng ta có thể cancel luôn là chúng ta sẽ không không chấp nhận cái cái yêu cầu đấy của khách hàng chẳng hạn là như vậy các bạn lưu ý là như thế Uh, ok tiếp theo là HTML nó sẽ đóng vai trò gì trong cái văn bản à, web của mình rồi đúng không nào thì các bạn biết rồi là cái HTML nó chỉ đóng vai trò là cái khung của trang web thôi nó, nó là cái nền cái bố cục của trang web thôi đúng không ví dụ là chúng ta muốn dựng đâu là cái phần header này đâu là cái phần footer này à, đâu là cái phần navigation này đâu là cái phần à, sidebar này đâu là cái phần uh, content này đúng không nào thì chúng ta có dùng HTML để định nghĩa và dựng nó lại đấy, thì đây chính là cái cái cái, cái tầm quan trọng của HTML trong cái văn bản website của mình đó cái lưu ý là HTML chắc chắn nó không phải là <laughs> là, là là một mình nó là có thể là tạo ra được một cái giao diện web bạn nhé nó phải đi kèm với lại CSS và JavaScript nữa thế nào HTML là cái structure là cái để tạo ra cái cấu trúc tạo ra cái cái khung tạo ra cái đích dạng tạo ra cái khuôn mẫu của website của mình CSS là cái để làm cho cái khuôn mẫu đấy nó có hình thù trông như thế này có nghĩa là CSS là cái để tạo ra cái tính thẩm mỹ tạo ra cái tính ờ, gọi là giao diện hóa tạo ra cái tính gọi là cái tính uh, tính tính tính có thể là uh, giúp cho người dùng cảm nhận được nó xấu hay là nó, hay là nó đẹp đấy là chữ CSS còn JavaScript là cái để giúp cho người dùng có thể tương tác với trang web của mình ví dụ người dùng có thể là uh, thao tác bằng chuột này thao tác bằng bàn phím hoặc là thao tác bằng những cái hiệu ứng khác cái mà giúp cho người dùng có thể là trải nghiệm tương tác với lại cái giao diện web của mình ấy. thì đấy là công việc của JavaScript như vậy là cái sự kết hợp giữa HTML CSS và JavaScript cơ bản ấy thì nó sẽ nó sẽ cho chúng ta một cái giao diện web tính cơ bản nó là cơ bản để người dùng có thể là nhìn thấy được sờ được và có thể tương tác với những cái hiệu ứng những cái sự kiện uh, basic nhất cơ bản nhất đấy. ok chưa bạn có hiểu không? hiểu bạn có một anh ạ ok đấy là bạn hiểu cái html nó là cái gì tại sao mà khi mà làm về content cái đầu tiên phải học về nó để chúng ta tạo ra được cái giao diện web ấy đấy. ok tiếp theo chúng ta làm thế nào để chúng ta tạo ra một cái tập tin html rất là, rất là đơn giản thôi đó là chúng ta dùng các ờ, công cụ hoặc là những cái tool code đúng không như là samlatex atom hoặc là notepad cộng cộng hoặc là visual studio code đúng không nào à, khi mà chúng ta soạn thảo văn bản html ấy, thì cái file của mình ấy nó phải có cái đặt đuôi là html các bạn nhé để trình duyệt hiểu đây là văn bản html đấy. ok là như thế này này ví dụ em đặt một cái file là là, là index.txt đi mà bên trong em bên trong em sử dụng các thẻ HTML ấy thì trình duyệt nó sẽ không đọc hiểu đâu các bạn có hiểu không thì trình duyệt nó đọc hiểu là cái nội dung bên trong là các văn bản html ấy thì bản thân cái file đấy nó phải có cái đuôi mở rộng là html nhớ nhá tất cả nội dung nằm bên trong cái file đấy chúng ta đang cốt theo cái uh, ngôn ngữ hay là cốt theo cái tài liệu html thì cái việc đầu tiên để trình duyệt nó hiểu là cái file đấy của chúng ta phải có cái phần mở rộng phần extension ấy cái phần đuôi file là html thì trình duyệt nó mới đọc hiểu bạn nhé nếu không bên trong nó không hiểu là cái gì đâu được chưa nào à, ok à, tiếp theo khi mà chúng ta làm việc với lại phần HTML ấy, thì thông thường cái này ấy, thì nó là cái rất là quan trọng nhưng mà anh nghĩ một số những cái bạn uh, beginner ấy một số những cái bạn uh, mà chúng ta mới mới mới lần đầu học thì hầu như anh nghĩ là các bạn sẽ không bao giờ để ý cái này mà các bạn hay hay hay hay không không không không không quan trọng nó lắm đó là cái cách mà chúng ta biết uh, hình dung là cách mà chúng ta biết uh, lên được cái ý tưởng lên được cái bố cục giao diện của trang web ấy có nghĩa là như thế này nhé là khi mà chúng ta nhìn thấy một cái file photoshop một cái bản thiết kế của thằng designer ấy thì giữa người lập trình viên frontend và người designer thì chắc chắn là cái tư duy và cái cách nhìn nhận nó sẽ khác nhau có nghĩa là cái người design người ta sẽ nhìn nhận theo một cái hướng khác còn mình là lập trình sẽ nhìn nhận theo một, cái hướng khác như vậy chắc chắn là trong một cái dự án giữa hai bên sẽ phải họp với nhau để thống nhất quan điểm về cái cách bố trí và cách mà chúng ta phân bổ cái vùng cái vùng giao diện nó như thế nào để đảm bảo là nó phù hợp với lại cái yêu cầu của người dùng đấy thì ở đây chúng ta đang xét trên phương diện là của một người lập trình đúng không là của một cái giao diện của một trang web và nó hướng tới cái sự trải nghiệm hướng tới cái sự sự, sự tương tác với người dùng nó sẽ có những cái thành phần cơ bản mà chúng ta luôn luôn có để chúng ta à, biết được là một cái bố cục giao diện web thông thường nó sẽ có những cái gì ở đây thì nó thông thường nhé chứ không phải là lúc nào nó cũng bắt buộc là nó phải có đấy à, ví dụ là chúng ta nhìn vào cái phần uh, giao diện nó như thế này chẳng hạn đây một trang web như thế này thì chúng ta có thể lên được ý tưởng chúng ta có thể biết được là cái vùng giao diện này người ta gọi là cái gì cái vùng này người ta gọi là cái gì hay cái vùng này nó là cái gì có nghĩa chúng ta lên được ý tưởng trong đầu ấy cách sắp xếp cách bố trí cách bài trí các các layout đấy các vùng giao diện đấy nó nằm ở đâu và nó tương ứng với cái tên gọi của nó là cái gì đấy, cái, cái này nó rất là quan trọng nhé để sau này khi mà chúng ta code html ấy, nó không sai thì không chúng ta không phải sửa đi sửa lại nhiều lần nếu như chúng ta chưa hình dung trong đầu được cái bố cục của nó sắp xếp là làm sao ấy chúng ta chưa hiểu được cái ý tưởng của người thiết kế thì khi mà chúng ta bắt tay vào code chúng ta cứ phải xóa đi xóa lại sửa đi rất là nhiều lần rất là mất thời gian được chưa đó, nên là cái này là cái rất là quan trọng bạn nhé chúng ta cần phải lên được ý tưởng à, cái này thì nó phụ thuộc vào cái cái kinh nghiệm mà chúng ta làm nhiều hay ít đâu nếu bạn làm nhiều rồi thì nó chúng ta sẽ có cái kinh nghiệm để chúng ta có thể là hiểu được hay là nắm được là à, cái vùng này là cái gì để chúng ta cần dùng cái thẻ gì này để chúng ta cần dùng các kỹ thuật gì này để chúng ta có thể là tạo được cái giao diện cái hiệu ứng như là cái bản thiết kế nó nằm ở đây đó thì ví dụ cái phần này chẳng hạn đúng không nào chúng ta có thể coi đây là phần navigation này đấy, cái phần này là phần header này chẳng hạn này đấy, tất cả những phần này là phần content này đấy, cái phần này là phần footer chẳng hạn này đây đó đúng không đấy, đấy chính là những cái vùng giao diện hoặc là những cái những cái những cái kiến thức cơ bản mà anh anh muốn trình bày ở đây thôi được chưa ví dụ đây này đấy có nghĩa chúng ta lên được cái ý tưởng lên được cái bố cục của trang web cái ý tưởng cái bố cục như thế nào thì các bạn sẽ nhìn vào cái file thiết kế và chúng ta có thể là hỏi người thiết kế xem là cái ý tưởng cái cái cái, cái cách người ta muốn bài trí muốn bố trí giao diện nó như thế nào có nghĩa là sau này chúng ta không phải là người tự tưởng tượng ra giao diện chúng ta không phải là người tự thiết kế ra giao diện mà chúng ta sẽ lập trình trên một cái thiết kế trên một cái mẫu giao diện có sẵn các bạn phải hiểu phải hiểu là như vậy không phải chúng ta là người tự nghĩ ra đâu nhé mà chúng ta chỉ là người lập trình nó từ một cái giao diện từ một cái mẫu thiết kế có sẵn đấy, làm thế nào để chúng ta lập trình nó để nó chạy được trên môi trường chạy được trên nền web ấy. đó thì các bạn cần phải hiểu được cái ý tưởng của người, cái người thiết kế đấy đấy cho nào nếu không hiểu phải ngồi hỏi phải, phải học với nhau thôi đấy cho nào chứ không thể là khi mà người ta thiết kế một kiểu khi mà chúng ta lập trình chúng ta code nó lại ra một kiểu như vậy là không được có nghĩa là cái file thiết kế và cái giao diện web mà chúng ta code xong ấy nó đảm bảo phải giống nhau 100% chứ không phải là giống 99% được tại vì tester người ta sẽ test ví dụ tester người ta căn cứ vào cái file thiết kế của designer người ta nhận thấy là cái cái, cái vùng header này nó có tông màu như thế này nhưng mà khi mà các bạn code các bạn chạy lên nền web nó lại ra một cái tông màu khác như vậy là người ta không chấp nhận đấy các bạn phải hiểu tại sao mà chúng ta phải phải hiểu được cái ý tưởng cái bố cục và cái cách thiết kế của người người design ấy. thì chúng ta không thể là tự làm được ý của chúng ta được đấy. ok các bạn có hiểu những cái anh vừa nói không có một nào có hiểu không ạ các bạn hiểu các bạn có thể trao đổi và nếu các bạn không hiểu anh sẽ giải thích lại thôi nhưng cái lý thuyết nó rất là cơ bản để dành cho người mới bắt đầu dành cho người mà chưa biết gì về, về HTML thôi được chưa đấy ok à, tiếp theo làm thế nào để chúng ta có thể là học ờ, HTML nó có thể là hiệu quả nhất hay là nó hoặc là thế nào để chúng ta học HTML là dễ nhất mà đơn giản nhất ở đây có bạn nào đã từng học rồi các bạn có thể chia sẻ với các bạn khác không các bạn sẽ học HTML các bạn sẽ học như thế nào khi các bạn là ờ, tiếp cận HTML các bạn sẽ tiếp cận theo con đường nó như thế nào ở đây ai có thể chia sẻ được không các bạn có thể chat lên đây nếu các bạn không muốn nói thì các bạn có thể chat lên đây có thể chia sẻ các bạn khác thế nào nếu ai đã từng học rồi các bạn có thể chia sẻ là cách các bạn học cái tiếp cận nó như thế nào anh nghĩ là nó cũng đơn giản thôi đúng không đó là <laughs> chắc chắn là chúng ta phải đi học các thẻ đúng không nhớ về nó rồi đúng không à, ngồi code hết ok cũng là một cách đúng không như vậy à, em thấy ok chúng ta học trên youtube cũng là một cách nhưng mà ở đây là ý em muốn nói là à, khi mà chúng ta uh, xem trên youtube này hay là khi chúng ta đọc tài liệu ở đâu đó này thì chúng ta nên tự rút ra cho mình cách học theo, theo ý của mình ấy, cho nó dễ nó dễ đúng không nào vì cái cái người chia sẻ trên youtube là cái tài liệu người ta viết thì nó phụ thuộc vào cái phong cách của tác giả đúng không người ta có thể truyền đạt thêm một ý nào đó nhưng mà đôi khi nó lại là cái cái ý tưởng khó hiểu của người khác chẳng hạn thì ở đây là anh sẽ đưa ra những cái những cái những cái ý hoặc những cái cách mà để chúng ta có thể tiếp cận HTML nó rất là đơn giản nhé nó nó như thế này này bản thực ra thì về bản thân anh ấy nó cũng không thể nhớ hết được là có bao nhiêu thẻ HTML vì điều đấy là điều không cần thiết không cần phải nhớ hết tất cả có bao nhiêu thẻ và có những thẻ gì đâu ạ nó không cần cái tiệu chung lại ở đây là chúng ta cần nhớ những cái gì là chúng ta cần nhớ những cái thẻ cơ bản những cái thẻ quan trọng và những cái thẻ chính thống để giúp cho công việc của mình có thể hoàn thành được ấy được chưa chứ chúng ta không phải đi học thuộc lòng hay là nhớ hết các thẻ để làm việc thì cái điều đấy không cần thiết anh không khuyến khích đấy nên là cái việc đầu tiên đó là khi mà chúng ta tìm hiểu về các thẻ HTML ấy đó là chúng ta sẽ cần đó là tìm hiểu về công năng chúng ta tìm hiểu về tính năng và cái chức năng hay cái công dụng của nó ấy. cái mà các bạn cần phải ghi, ghi nhớ là ờ, ghi nhớ về cái công dụng của nó chứ không phải ghi nhớ về cái tên thẻ nếu các bạn không nhớ tên thẻ mà các bạn nhớ được cái công năng ấy cái, cái chức năng ấy các bạn có thể search ra được đúng không thì chúng ta không cần phải nhớ máy móc không cần phải phải phải, phải nhớ một cách nó quá là dập khuôn à, thẻ này tên là gì thẻ kia tên là gì làm gì cả chúng ta chỉ cần nhớ là, à cái thẻ này nó có chức năng là gì thôi đúng không ví dụ bây giờ chúng ta chỉ cần nhớ là à, bây giờ tôi muốn hiển thị một cái ảnh lên trên web này làm nào đó chúng ta nhớ được cái công năng của nó à, hay là bây giờ tôi muốn à, hiển thị một cái tiêu đề trên một cái giao diện này làm nào đấy hay là bây giờ tôi muốn hiển thị một cái menu trên cái văn bản tài liệu này nó làm như thế nào đấy các bạn chỉ cần nhớ cái công năng cái chức năng của thẻ đấy các bạn có thể search ra được đúng không nào đấy nên là đây là cái vấn đề đầu tiên khi mà chúng ta học về các thẻ thì các bạn sẽ cần gom nhóm những cái thẻ mà nó cùng hoặc là gần giống những cái công dụng hoặc những cái tính năng lại với nhau ấy đấy cái, cái vấn đề đầu tiên nhé cái vấn đề thứ hai đó là chắc chắn đó là chúng ta cần phải khi mà chúng ta nhớ được công công dụng rồi thì chúng ta cố gắng nhớ về cái cú pháp của thẻ ở đây anh không khuyến khích là chúng ta học thuộc ờ, một cách là máy móc không nhé chúng ta chỉ cần nhớ thẻ mở thẻ đóng là nhớ cú pháp của nó một cách cơ bản